con có tuyệt chiêu khác nhau à? Bà già này nó quá. Alright. Die, bitch. Full stand up. Thế Linh đâu nhỉ? Let's get on with it, shall we? Go to hell. Bà này cho. Đúng mà, nó tự random mà. đấy tí ai gọi còn biết <clears throat> vào nhá nghe nhạc ghê thế <laughs> Kinugawa, Japan. Using rituals remembered from her time with satanic cult The Watchers, Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Hidden away in the caves beneath a family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. But the ritual has gone wrong, and now Azazel has possessed Zara's body and mind in the cruelest of ways. <laughs> As a former cult member and one of Zara's loyal friends, You have finally located the Hello? inn after months of silence. You Cái gì đã treo ơi? Ui, tốc độ chuột chậm đấy. Đâu nhỉ? Gameplay. Dạ. Chậm quá. Anh có lấy sen đâu nhỉ? Có sen đâu nhỉ? Nó thay đổi chỗ rồi. remote hole là cái gì đây Chọn nước nào để ấn đèn đấy à, em à F ấn à chưa phải là ấy à chưa phải là đèn soi ma nhá đừng dùng nhiều dùng nhiều hết pin đấy đâu rồi đâu hết rồi thì mấy cái sen cái lấy sen đi cái sen chắc phải có tác dụng gì chứ rồi tao cứ, cứ à cứ lút được một hai đồ đi mẹ thằng lồn nào ngồi ngồi ghê vậy thế nó tối dã man ấy. <laughs> em em đang ngồi à ừ. Ờ. copy này anh lấy copy à, trời tối đấy anh lấy copy đâu rồi để để để tăng gamma video lên cho sáng một tí <laughs> đâu nhỉ phun lụa sáng lên là sáng như ban ngày ngay ô sau này có mấy cái sen mà bây giờ vào đấy thì có cái sen nào nhỉ đấy nhỉ không biết nữa không, một chỗ là thông nhau à? Nghe Mở giọng anh Hải <laughs> ở, ở, ở ngay bên trái này đi, đi bây giờ xuống xuống đây mở cửa chưa ra vườn này anh em ra vườn rồi để làm phép vậy phép phép đâu đấy đâu đâu đâu tăng đâu ở đây đây mà bàn đây mà ờ cái bàn này là tí lấy quả ừ, trứng ừ, về phải lấy trứng về, về rửa lấy trứng bẩn về rửa, rửa, nước, cầm, nước, cầm một cái chai người ấy ừ, thằng cứ cầm cầm nước rồi nhá nó cứ cầm nước rồi nhá cầm nước đấy đừng đừng đừng đóng vào đóng vào luôn chạy à không có ma nó đi xuyên hay sao ấy nước đây nữa này tối thế một, nhở một một thằng cầm nước được rồi à cầm hai hai thằng cầm nước đi đây đây đây chỗ chỗ ấy bình ấy này bể nước ở đây này anh hiểu đấy ừ bể nước đấy nhá nhớ nhớ map nhá rồi bây giờ lên trên tầng lên nhỉ chắc là đi được một vòng rồi đấy Ui, thằng nào lấy nước ấy nước sạch hay nước bẩn đây là nước đang bẩn nước đang bẩn tôi phải phải làm sạch nước kiểu gì nhỉ làm sạch nước kiểu gì chứ có cái bình đây nó có hướng dẫn ở à, đây Đấy, bây giờ mới sạch này bây sạch rồi này ừ. nào lấy cái nước bẩn cái vứt đi đi bẩn á à? lấy nước sạch nào lấy vừa múc nước ấy sao không bây giờ đi lấy quả trứng về rửa ở đây luôn rửa vào cái cái cái cái cái cái, cái bể này luôn dạ. Đấy. Ừ. lấy nước kiểu gì ấy không lấy nước không bây giờ anh, anh, nước anh phải lấy trứng về rửa thẳng xuống đây luôn thì nó lại bẩn xong lại lấy cái lọ kia về đổ à, lấy cái cái cái bẩn đi ok để mẹ cái lọ đấy luôn nhá ừ. à, đúng rồi nhá hết lọ xong vứt ở đấy luôn Thôi rồi. bây giờ đi đi ra chỗ còn đấy đi đi ra hang đi anh em biết được ra hang à, cái hoa ừ, lên tầng hai đã lên tầng hai đã nhặt đồ đã anh tôi đang nhặt đồ đã nhặt được một đồ thôi mà em không nhặt sen này không cái sen là nhiệm vụ em ạ à. cái sen là kiểu như là đồ làm nhiệm vụ mini game ấy không liên quan đến game đâu tại vì nãy ờ, anh nhặt mà bây giờ nó vẫn đi xa đây là đi đi vào hang nó đấy à, đi đi đi vào hang nào alo tập trung vào hang nào? đấy đây hang đây em vào đây phải là thằng cưng đừng chạy ẻ tí không có stamina để chạy đâu có cái tờ giấy gì đấy cái tầm đấy đấy không tâm không, liên quan đâu mẹ tối vai hai thằng đi bên trái hai thằng đi bên phải nhá ta đi bên phải thì à, còn hai đi bên trái nhá. cái gì có tiếng gì ấy ai cái anh nói không <laughs> đi vào đi đâu sợ đâu cái bảo hai người bên trái hai người bên phải xong cuối cùng ba người đi bên phải luôn ạ nó vô đằng sau rồi đấy có có có đứa quỳ đấy ấy phết phết phết phết anh em Quay vòng, quay vòng, quay vòng. Được rồi. Có quả trứng này, có quả trứng này. Lấy, lấy quả trứng đi, lấy quả trứng đi, lấy quả trứng đi. Lấy đi, em, em đang cầm ấy. rồi ôi. Đây đây, cái bàn thờ chữ thập này, chữ thập này, bàn thờ chữ thập này. Nó đi rửa trứng đã. là màu Bây giờ phải rửa quả trứng sao xem quả trứng à, có hình gì. Rửa xong rồi xem cái hình gì nữa. để Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Sao để sao để băng đít ở đây? nó không nó bắn đít đó chết mẹ rồi soi đi soi soi soi soi soi soi soi đây là chết rồi đi đi đi anh em ra ngoài đi rửa quả trứng đi nào đi tập trung vào cái rửa rửa bên này rửa bên này <laughs> Cả, nó nó hình như nếu mà mình để trứng nó cắp trứng đi sao ấy đúng không bọn nhện này đâu đâu ở đâu nhỉ đường này đâu nhỉ ngay chỗ lúc nãy mà bên này bên này bên này Ơ ừ, kìa Đằng sau đằng sau đằng sau Nhìn lại đợi anh ơi Em đi quấy đây Đây đây đây đây đây Ơ dưới bao dưới đấy nhỉ Đâu đây là đâu Đây đến phải Đấy mở được cửa đấy Mở được cửa vào nhà đấy nghe thấy tiếng nói trong nhà ấy thì lại phải ra ngoài rửa trứng đã trong nhà có bàn thờ nhá xem hình gì nhớ luôn đây đây đây đây chích, đây là hình con mắt nhá đây hình con mắt này kìa ai đâu bên đấy đấy à, soi mẹ vào kính nó phản lại đây là cái hình gì đấy đây là hình Ủa? đồ hồ cát này Đang đường thôi Ủa, hình con mắt. Anh em đâu rồi? Đâu, đâu rồi? Alo. Em rửa trứng chưa? Trên tầng à, 2 á? Chỗ đâu rửa đâu. Chết mẹ em rồi. Ở ờ, một con một con trứng nữa nhanh nhanh nhanh. Ờ, ở đâu? Nhặt đây. Đấy, Mọi người tầng 2 à? Đi, đi rửa đi ra đi, tìm quả trứng nữa. Đi đi đi, béo, đi với anh đi rửa. Ô, chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Nhà đi mà nhà đi. Em lấy rồi, em lấy rồi. Hmm. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Room 2, room 2, chìa khóa room 2. Đây đi ra ngoài đi đi đi. Trứng rồi, trứng rồi. À, giết mới được trứng này. Nhà đi. Đi rửa đi đã. Rửa đâu? Ở chỗ đéo nào? <laughs> Lạc mẹ. Đây đây đây đây đây, nằm nằm đây đây. Sao kiểu gì á, phải mua sao mới tặng được chứ. Rửa kiểu gì? Có sao mới tặng được chứ. Từ để em vứt quả trứng vào tâm nha. Đây đây đây đây. làm gì sớm ờ thì đầu dê đây này còn một quả này mày lấy rửa nó đi con rắn hết nước rồi hết nước rồi cứ nhặt đi đã con rắn là lúc nãy em bảo anh hiệp ra em đã cầm chìa khóa rồi bây giờ nhặt nước đã nhặt này làm gì yeah. đi nhặt nước đã không cái chìa khóa nữa đây Okay. Làm, làm kiểu gì để nút giật này Em thấy một tí nước ở đoạn này nước về tiếp. Đây đây đây đây, đang khử nước đây. Đang khử nước đây. Ở đây, về đây về đây rửa nốt đi rửa nốt đi quay đây thằng nào lấy cái này rửa nốt đi rửa nốt đi Hình như em thấy bình nước ở ngoài này nó mua bình nữa Quả gì hình, hình gì đấy hình ấy Để anh nhặt đâu Bình thánh giá Anh cái kiếm cái kiếm Anh nhặt đâu Cái kiếm à Cái kiếm đéo biết Thấy cái đồng hồ cát với con mắt thôi Có 5k sau không biết tặng kiểu gì à ghê vậy cứ tặng thôi vứt quả đấy đây đi anh hiểu không ô tí à? anh em gì không ở đây Quái, vứt... ấn nút tặng vứt sai mà tặng thôi trứng ra à, ờ, vứt vứt trứng bẩn ra đi vứt trứng bẩn ra đi bẩn hết rồi nãy rửa hết thằng nào, thằng nào đây thằng đâu trong này thằng nào đây sạch đấy cưng trứng ấy vừa rửa bị câm rồi à sạch đây thế nào có ba quả sạch á sao hai quả thôi mà thế ba quả có bẩn đấy đâu em được một quả mà Ô, có một quả hình gì ấy có một quả hình tròn em, đây, em đang cầm một quả hình rắn rắn rắn nó sợ mấy hình linh tinh ấy nhở dê rắn Nha. Dạ. đúng không tránh nó phải, phải bây giờ đi tìm bàn thờ của từng hình mà bốn quả đi ừ, rắn lúc nãy em vai nghiệp ở à, trong nước nhà đi rửa luôn nhưng con ừ. con con ấy không gì? còn trứng không ấy. hết trứng rửa rửa trước à, đi rửa trước nó vẫn lưu mà đúng không ờ ừ, đúng không đúng đấy. đi đi đi đi lên tầng hai lên lên tầng hai đi tìm bàn thờ đi em có, có em có cái Ờ kìa, trả lời rồi, bảo tanh, cứ tặng thôi. Thằng Tanh để một slot để tí nhận đồ nhá. Bây giờ ba quả trứng ở đây rồi. Em có chìa khóa phòng 2 đó. No. No. No. Mình dùng đèn pin nhiều no. phết rồi đấy. Ô, em ấn nút ờ, ờ, nói oh. mọi người có nghe thấy không? No. Có, đừng có nói cho o cái đéo rồi. Tầng 2 đi. Từ từ vào. Nãy ở tầng 1 có có Chai nước một cái bàn chơi đây này, đây này. Cái này không phải cái này là hồ cát không ban thờ đoạn này này đây ban thờ đoạn này đây anh quả này bây giờ lên tầng hai lên lên lên lên tầng hai đi đây bàn thờ đây này thằng ta cưng nữa à? ờ đúng rồi đây ờ. tầng hai đây tầng hai tầng tầng hai đây đâu, nhiều đâu rồi đâu rồi tập trung đi lên tầng hai đi này, tầng hai đây mà đấy em đi đâu ấy đi đi đi đi đây đây đây, đây con rắn của em đây mày vẫn cầm nước à sao mày không vứt nước đi con rắn con rắn xuống đây vừa vừa nhặt cái mới này xuống đây để để để, để cho kiểu gì đấy thằng tăng dương nhưng mà cầu sớm ma nó đuổi nhanh lắm đi đi đi đi Đấy, đi ngon thế à ồ oh, mười quả liền á từ ra ừ, mười ba ma chết rồi ôi đã bảo đừng cầu sớm rồi sắp cả mình đấy không lên á tìm nào anh em tắc cưng lao lên mẹ thấy quả đầu trọc giật hết ở mình Ui, nước đây một Ý, nước một mắc kíp đây đi. này thằng ao cầu xong lấy bình nước đi ao vào cầu tắc cưng tắc cưng đâu rồi đây đấy nó, bình nước đấy, có, có à, trứng cầm bình nước rồi đây trứng đây phun tay đây, rồi đây, thằng ao tay cầm hết rồi rồi đi đi xuống đi xuống à, thằng con ấy có cầm cái khóa nhỉ mở mở mở có ở kia có hai chỗ để sửa trứng mà Đúng Em có cái room 8 hay room 5 hay sao ấy. Ui mà đấy mà đấy, đây, chạy, đi. À, chạy đi chạy đi. Đừng cút đấy. Bọn mày đâu rồi? ok ờ, kìa. Gì à? Chạy chạy chạy chạy chạy chạy xuống chạy xuống chạy xuống. À con đi à? Nhảy xuống đây luôn này. đi là nhà em bị mất máu đấy. Nhảy được, không mất đâu có trong người sẽ có ôi trứng nhiều đấy ừ, và vâng. nếu có chỗ thở à? đường thi ra ngoài đâu anh đường bên kia chứ ôi nói trông mặt em này đâu anh em bảo đi tập trung vào đi đâu hết rồi tầng một xuống cái nhảy xuống cái nhảy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy nhảy xuống đi em ra ngoài sân này bây giờ phải tìm mấy chú mà đây đây đây đây, chỗ sửa đây không Biết sửa rồi nhưng mà cái chỗ thấp nữa cơ Ui đây đây đây Có sao pin nữa Em hết sạch rồi này đây này, còn, đây còn một, một hồ đây nữa này Em phải tìm chỗ hình như ở ngoài em qua chỗ thấp ngoài anh em Ở game này dị thế không nào dạy chơi với Phá đảo ngay rồi Em hình ngôi sao nhá, em hình ngôi sao đây đi với anh đi với anh đi với anh, Đi với anh. ở ngoài có mấy mấy, mấy cái số thấp rồi đi với anh trong hang có chỗ thấp không nhỉ có một bàn hình uh, cái kiếm à cái cái thanh giáo ngược cái kiếm anh, ờ, rồi, đi, anh hiệp cầm sao mà thế đi vào với anh ấy anh cầm cái kiếm ấy đi, đi. cái thanh giáo ngược nó hơi dài cái cái thanh ngang nó hơi dài nó không không ngắn như cái kiếm đâu đặt à, làm biết này đúng không đúng gì không đặt đó nó cho đặt đấy à thì nó đéo cho đặt thế đúng là không phải cầm hình rồi em phải đấy rồi ngôi sao rồi đi chỗ khác đi, đi chỗ khác hai đã ấy hết đâu ừ, trứng đây vẫn còn này trứng cao bây giờ phải có mới được Tính ra lần đấy anh em mình vứt mẹ hết rửa mẹ hết trứng rồi vứt mẹ ở đấy nhớ là được ấy nhở không bọn uh, chả bảo nó gắt đi đấy rồi nghe lấy đi á ừ bọn nhện con nó gấp đi mà trộm đi à. đéo bây giờ bây giờ đéo biết ở chỗ nào có nữa lên lên tầng hai đã ô bọn mày đâu rồi ở kìa sợ đi đâu kia em vừa đốt mạng nhện em vừa đốt mạng nhện xong đốt được mạng nhện à? chỗ bên là đốt mạng nhện à ừ. bây lên tầng hai này đường hai tiếp này đường hai đã xem hết đâu đấy xem rồi đéo mở được mấy cái phòng kia phòng nhưng mà phòng em có chìa khóa phòng số 2 à cái gì vừa nãy nhặt ở cái bàn ấy lấy tận lấy được chìa phòng hình như em cầm nhặt được số 8 hay số cầm số 2 thế thì đi bọn mày lên lên tầng mở đi đi lên tầng đi à, phòng số 2 ở chỗ đéo nào đến đây có bị nó vô hồi nhắm mắt vào này tôi mạng nhện nhiều nhỉ đôi mạng nhện gì ấy? bên cạnh ấy ờ, mở không ai mở đấy không mở được này không ai mở đấy ừ nó kêu ở bên kia phòng này phòng số bốn pi này ai thằng thằng tanh pi này pi này tanh đây ở đây ở đây ở nó tự hồi à? tự hồi đây tiếp đó đi tìm phòng khác đi đấy đấy phòng số mấy đấy phòng số 5 này ờ mở được ờ mở chưa không à mở được đấy, ui, ui mở được đấy, hình quả núi à, kim tháp kim tháp ok ra đi đi thảo đâu để sơ gỗ một đấy đi đi đi qua bên này đi. mở được này mở được này mở được đấy, đâu ở đây không có à? có trứng thôi có trứng này mau mau mau ui đi bẻ con này ấy à kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm bảo kê anh bảo kê anh đi để đấy chắc bảo kê bảo kê đây ra bảo kê rồi đóng cờ đóng cờ đóng cờ rồi đóng cờ rồi đi đi đi đi đi đi đi nhặt chìa khóa nhặt chìa khóa nhặt chìa khóa rồi anh nhặt anh nhặt rồi chìa khóa số 4 từ đợi hồi đèn á đi đi đi chết con mẹ nó vô em bây giờ mẹ anh anh kìa, bị cắn mẹ rồi. rồi em cũng bị cắn có mất kít mà đâu, rồi đâu rồi anh ở trong hang mẹ rồi ok kìa à. cứu cứu được cứu cứu được cứu cứu được địt mẹ quá chịu hiệp chết rồi đi vào trong hang kiếm nhiều lại đi vào trong hang à đi con to vồ kia không anh ôi trời tim này rồi sau anh em thấy con to là phải chạy con mẹ đi mẹ cứ đứng lại soi soi cặc soi phải soi nó do nó ngủ ừ. đi mới chạy được chứ Được. ủa đấy anh em Đấy ra chỗ rửa trứng chỗ nào nhỉ cái hang nó là hang mà đéo nào đấy im máy con này đấy đâu anh em cứu anh đấy chưa... Đánh, đánh cũng bị à? Bị cắn thôi, bị... bị... Ăn mấy kia đi em Bây giờ đang cầm trứng Thì ăn mấy kia xong rồi vứt lại đặt lại Ừ nhưng bây giờ không không thấy mấy kia đấy Đồ hộp cát à Ở trong trong hang có mấy kia mà Đây rồi, đây Ơ, mấy kia này không cắn được Thế chắc là chưa bị sao đâu hai cái medkit đây này trong phòng này có một cái medkit này em không cắn được chắc là chưa bị sao đi xuống dưới kia nào rồi mọi người đâu rồi đây mà đây đây đây đây đây tắt xuống đâu rồi đi có hai người không xảy à đi ở đâu có biết Rồi anh đó. ở trong hang anh chỉ thế anh phải bò thôi. ra ngoài chứ bò ra khỏi lỗ chứ đéo bò được em nó có mấy cái bằng nhện nó nó chắn hết có đường đấy, ra mà đấy. phải tìm đường ra à, ra à, ngoài đây, bò đây, ra ngoài cơ đấy đấy đấy thấy thấy thấy thấy thấy ra rồi ra rồi ừ, anh ở trong hang này đây anh này anh này thấy anh không thấy đây, anh này cứu cứu chứ ấn cứu lúc nào đấy À phải có mét à? E, ép gì? Có mét. Thảo có mét kia không? Có mét kia ở dưới này. Đây đây đây đây, mặt cho. Ôi giời, sen gì ác thế anh. Bảo kê nhá, bảo kê để cứu nhá. Quên lột ạ. Đấy anh phát anh ăn được gì tăm ra Nó vào, nó vào, nó vào, nó vào. Soi đi, tắt cưng soi đi. Ngủ anh, ngủ anh. Cứu trước, cứu trước, cứu trước. Chạy, chạy, cứu sau con chạy. Chạy, chạy. Chạy đi Sao lại bị cắn kia Lại bị cắn rồi Sao ấy Sợ mấy nuôi Thằng này rồi Vậy <laughs> chạy đi lấy mắc cứu nó tiếp Thằng bé bị cắn rồi Anh Hiệp bảo chạy đi em chạy luôn mà Quá, nãy Hiệp thu ra kiểu gì ấy có mấy cái lỗ tròn tròn đấy em trắng trắng đấy ừ. em tôi rồi nó mà bị cản đấy cản thì tìm lỗ khác một lúc nữa một lúc nữa một lúc nữa một lúc nữa một lúc nữa mới đây, chơi sao đây, đây, đây, đây, đây. đây được chưa chưa thấy anh chui ra chỗ nào ở đây thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy anh lấy mic kit đã mic kit mic kit đi mic kit trong này có sao mà lấy thì mic kit đi đó trong cái phòng dưới tầng một này có mà đây đây, béo ấy đâu ở yên nhá bảo kê nhá anh cứu anh cứu ơi này nó vô quả mặt kinh đéo chịu được <laughs> ok ok ok được chưa đấy đấy rồi đấy quay trở comeback rồi đấy cái ra máu mẹ chưa có bạn chưa thấy bạn thời ngôi sao nhỉ cái mở lên tầng hai mở tiếp rồi thế mà anh lấy đồ ấy đi nhặt trứng nữa có một mét đấy đâu có một quả trứng rơi trong hang ấy ai nhặt chưa à, chưa anh ờ, nhện, ấy mà nhện, nãy cứu anh hiệp mà ơ nhện nhện nhện cầm trứng ấy từ từ bây giờ nó nhặt đấy ờ mang đi rửa luôn nha. ấy rửa nãy đấy. ấy nước chưa nhỉ anh có nước đây anh có nước đây có có có đi đi đi, đi, đi, rửa tiếp đi cứ đi rửa tiếp đi thắc cưng đâu ấy mẹ lào rồi lào cái đấy không mở được bên này bên này bên này ra bên này bên này bên này bên này ra không ở chỗ nào nhỉ đấy uuuu đây đây đây đây đây cứ chạy đi chạy đi ai bị ai bị cản à cái gì đấy không anh đang chạy đấy nó sau nó trong này đóng cửa vào đóng cửa vào Ôi rồi nó cover chứ Em đang định cho khán giả ờ, xem khuôn mặt của con yêu phát Xong, tắc cương bị bắt rồi Đâu đâu, bây giờ đi rửa quả trứng đã Con lấy bạch Nhưng mà nó đang lởn vởn đấy Sửa kiểu gì Không, nó, nó tha vào tổ mà Ờ, rồi rồi rồi Tắc cương không nói được gì kìa Đây, tới đi Trong hang đang mò ra Tới đi để, để anh anh anh xuống khử à, à, khử khuẩn khử. có một quả đây nữa để, để anh khử khuẩn nữa quả đấy để anh không quả của em là hình tam giác hình kim tự tháp ấy kim tự tháp phần đấy là tầng mấy nhỉ tầng hai à tầng hai phòng mới mở đúng không đúng rồi trên tầng hai phòng mới mở ấy không, không. À, được này. ra được để anh rửa quả trứng á Thế có ba cầm ba quả trứng thì không ai cầm ấy à? Phải đi kiếm mét nữa Ờ thì anh anh rửa xong anh vứt đây À thôi rửa xong vứt đây sợ thả Cứ chưa rửa nhá vứt đây nhá ừ, Sao có tiếng trẻ con biết đấy ra đây nhá để, để anh đi tìm mét kít á Vòng đi đường vòng đi ra đi để anh đi tìm mét kít À nước đây nữa này Em đi tìm mét kít đi trên tầng mới có sao à thì tắt cứng rồi anh đi make kia đấy ok hình vòng tròn này nào này có chứng minh tròn tròn đấy không biết em hình ngôi sao thôi gương kính kính hình gì đấy. có thể anh tầng thì make kit anh rồi, nhiều lắm rồi nhỉ? Đâu hết rồi. Thấy, anh thấy rồi. Tao cứ ở yên đấy, anh xuống cứu, tao cứu đấy. đi vào đi qua bên này qua bên này đi rửa rửa rửa rửa, rửa. có một quả trứng ở đấy để anh rửa đã biết để để rửa này cũng rửa được mà dưới này rửa được mà đi vậy nó cái cái cái nguôi nguôi nguôi nguôi chạy chạy chạy qua bên này đã vẫn đuổi, nó vẫn đuổi, nó vẫn đuổi, nó vẫn đuổi. Ủa, kia chạy ra về kia thôi. Nó đuổi cưng. Đừng chi à? Chưa chưa chưa chưa chưa. Nó đuổi. người chơi người chơi té té đi đấu thì về về về để bảo kê để anh rửa quả trứng phát á thôi đi đi đặt bàn thờ trước đi có ừ. hai quả mà đúng không đóng cửa vào thở tí nó không sợ quá để nốt đã để anh tớ nốt vào đi rồi anh hiểu đâu sao <laughs> ba thằng ở đây anh hiểu ở đâu có trứng anh không có mắt yeah, trên, trên, trên tầng trên tầng trên tầng hết à, hình kim tự tháp ấy à con mắt trên tầng đi đi đi tầng trên này anh em lên tầng anh tập trung tập trung tập trung anh hiểu đâu vậy đấy đấy anh đây rồi đây đây đây lên tầng cầu thang bảo bảo dùng kỹ thay người đi em phim rồi đi đéo sân đâu <laughs> kéo chạy nhiều quáng máu kéo kéo cái góc ấy rộng lên trên tầng à trên ừ, tầng rồi đâu cầu thang đâu nhỉ alo tắc cưng nhớ cầu thang ừ, cầu thang ở phòng khách đây, đây, đây, đây, trái này đây, đây, đây. mình kim tự tháp này thằng nào đâu rồi kim béo kim béo kim tự tháp đấy đây đây đây đây đây cover cover cover anh em vào đây anh em vào đây kim tự tháp đây kim tự tháp vào đóng vào đóng vào đóng vào đóng vào cửa vào đéo chạy được sao chạy được Phòng này không có lỗ đâu nó có lỗ nó chui ra tao chui đây Ôi kìa Mom <laughs> ơi Kìa Ôi Té té té té té té té anh em soi để anh em soi nhé Xuất hiện từ từ ạ, bình tĩnh nào Bình tĩnh rồi không phải chạy Rồi đâu anh ừ, em phải make nha Soi chóng Không Nó đang bị đau, nó đang bị đau Ui nhầm đường rồi <laughs> cột thẳng. Rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Từ hồn phát á. <laughs> Nó ngoài này thôi. Đó, một ca này. Một lên tầng hai lên tầng hai đi, lên tầng hai đi. Cái mẹ nó, lên tầng hai đi. Vừa nãy anh nhặt được chìa khóa phòng số 5 hay gì đúng không? Ôi, tầng 2. Ơ kìa, lôi mẹ đi. <laughs> May em vừa chạy qua khỏi ạ. À. Thằng nào, con thằng nào cầm bình nước em, bỏ bình nước lấy mấy cái đi cứu nó nhé. Thằng tắc bỏ bình nước đi. Bỏ Binh đây, Mekit ở cầu thang này Ui dồi ôi, bị tiêu hóa rồi Ơ kìa Thôi Không phải đâu, không phải đâu, con này, con này đâu Đây là người... Trong hang, trong hang, trong hang Ôi, tao đông người này Nhà mình đông, đông, đông, đông, đông điện lắm Hang hả? Trong hang Bò ra ngoài đi Đang bò đấy, bò tao chạy nhanh được Một mét ở phòng này nữa nó bóng này được rồi Ôi à Bây giờ tìm cái ấy đâu nhở Phòng số 4 này Không có chìa khóa 4 Anh có à? Đấy mở ơi Nhìn đầu, đầu bò, đầu bò, đầu bò Đầu bò, đầu bò, tắc cứ cầm đúng không? Vừa nãy rơi mẹ rồi Đấy anh em quên sự tồn tại của tôi rồi à? Ở à, đây đây, ôi anh bò lỗ xa quá anh ơi Dưới này không có con nhện, dưới không có con nhện anh em đứng nhiên đấy tôi bò lên rồi à, béo béo bị, chết nhìn thấy mét kít mà trời ơi Cho... chết nhìn thấy mét kít mà đi đi ra cứu béo kìa kìa kìa chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đi chạy đi đây đây đây bên ngoài bên ngoài bên ngoài đây bên ngoài này medkit medkit medkit mấy cái trong này mấy cái trong này đây đây đây, không, đây có. có mấy kim đây này ừ, ừ. đây đây để lấy không em cover nhá đây đây đây cứu đây đó, cover anh, cover nó vào rồi thôi thôi mày đã thấy chưa mày đã thấy chứng kiến chưa à nó đấm vào bạn rồi cứu à, thằng tanh bị bớ đi rồi một thằng soi đéo được đâu đấm phát phát em luôn <laughs> Mẹ hiểu cảm giác bị bớ chưa buồn cười đéo chịu được phiền à, mày bỏ ra đây luôn đi tay ơi ở đây có mấy kim luôn mà em tìm cái lỗ nào nó xịn à cháu chưa thấy được người đâu để <laughs> hết quán chứ Ô, bây giờ đéo tìm thấy trứng rồi thì phải tìm quả trứng khác để rửa chứ mình mất thằng Ủa thằng vẫn phải cầm một quả để đề phòng đúng không nhỉ? Mấy kia ở dưới này thì có rồi. Ủa con, ủa, con mắt đấy. mẹ mày về Nó chưa cho ra này. Không phải chưa cho ra mà ở vòng đi nó có bạn nhận ờ, không ra được đâu. Anh đang thấp rồi nhá. Ờ. Một quả nữa. Ra ngoài sân đi, ra ngoài sân đi. Em ra ngoài sân chạy dễ hơn đấy. Bị rơi mẹ quả thấy rồi. Ở đâu vậy? Ô, em đang ở đâu vậy? ta tương đối chú em có mét luôn này đây đây gặp đi đi gặp chú nói nghe Ôi, okay. Ui, nó đuổi, nó đuổi, nó đuổi, nó đuổi, anh ơi Của anh ơi, của anh ơi Anh đâu? Quay anh đây, đây, nó đây, đây, đây, đây, đi, nó đuổi Ngồi được cứu anh lại, em kia thôi Còn một con điện đi Thịt con hoài mà nó cắt đánh luôn Mẹ mày sợ quá Kìa à, tắc cưng luôn quay quay quay đít vào Con kia à? Giật mình với luôn Tắc cưng luôn Thịt cô mẹ anh giật mình nữa rồi Cô mẹ mình Vừa nãy em còn Tắc cưng nôn mẹ rồi Nó đấm một phát em, nó bắn ra đằng sau Mẹ dính lưng vào ghế luôn đứng đây chờ chờ chờ anh hiệp hội ra xong rồi đi cứu ạ sợ nhá à, ra ra em rửa quả trứng ấy chính tao nãy tao vứt một <laughs> vứt mấy con nhện con nó đi nó nhặt đi đấy đặc cưng nó đều đặc cưng đều <laughs> vào option chỉnh cái góc nhìn rộng ra cho đỡ phê cái view of view ấy cái view of view ấy chỗ gameplay ấy ừ kéo lên 95 đi kéo mắc đi góc nhìn rộng ra đỡ ừ. phê ừ. để góc nhìn ừ. gần quá nó phê góc nhìn rộng ra ở đâu cái gì ở Ocean Ocean gameplay play ư đúng rồi ấn vào đâu gameplay cả view view view view kéo mắt lên đứng đứng chờ đứng chờ điểm ra chưa đây bây giờ mới bỏ ôi mẹ đéo phải đấy là tốc độ chuột mà view view Gameplay dưới cái top số đấy Ok ok, thấy không? Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy Chết rồi, nhầm đường, nhầm đường, nhầm đường Setting bị bắt nhiều Vứt một đống trứng ở ấy này Con mắt ở đây này Con mắt anh thắp rồi còn Thắp rồi à? Anh đang ra rồi nhá Một đống trứng ở hành lang này Bọn nhện lên Anh cứ vào trong hang suốt nhỉ bỏ ra hỏi ra mẹ nửa cây đèn pin mới giết được một con nhện con ạ nào tập trung xuống dưới hang nào không còn đâu cứ cái đấy anh bò lên được Mày, anh hiệp đâu ấy bò bò lên chỗ ờ, có mét đấy anh anh đã cầm mét rồi anh đã cầm mét rồi ừ. ok quả trứng kia để anh nhặt luôn đấy tắc cưng trốn đâu ấy không đi không đi cùng tía bị mới rồi Tắc cưng ấy thôi, tắc cưng bị chết rồi mà Tắc à? cưng ra chỗ mét kia luôn đi Mét kia ở đâu? Nhìn thấy mà cái, cái, cái, cái, cái Chết nhìn thấy mà Úp chưa? Tôi là đồ hồi cát này Tắc cưng có mét, mét kia chưa? Đấy có Ok Mày đâu đấy Em trong nhà, trong nhà bởi rồi nếu mà anh nó đuổi anh hơn tiếp môi Đi cứu cứu cứu Tao cưng trước Ơ đường lên đâu nhỉ Đường đây đây đây đây đây đây đây đây đây Ui nó bò lên Nó đuổi đi Ui Bộ mày đâu ấy Ui đông Ui đông hết Mày đâu ấy Từ từ cứu thác cưng trước à, mày ui nói ui ôi xong rồi em bị bớ rồi <laughs> đây ạ chơi đứa đâu sợ luôn Đâu anh Hiệp đâu Đây anh chơi Ơ thì tưởng bị bớ rồi anh có cái đầu dê để ở đâu thế cơ ngài tôi ở cầu thang em ơi thì mấy kit mấy kit đâu à, cầm không đây mấy kit ở chỗ em luôn rồi mấy kit chỗ em luôn rồi ờ ok có chuyện có chuyện chỗ em nha có chuyện chỗ em nha đây em đứng ngay chỗ mấy kit luôn này quả trứng lên nữa này. Em hết đèn pin rồi, để em cứu cho. Đằng sau đằng sau, điện đằng sau, điện đằng sau, điện đằng sau, điện đằng sau, điện đằng sau. Ờ, chưa cứu được. Cát ạ. Cứ loanh quanh lấy mấy quả trứng đi, lấy đi. Anh em quả trứng đây này. Xuống xuống xuống, đi về đó tầng 2, tầng 2, tầng 2. Để em còn, để em còn. nhiều nhện đấy. À Nhân đây cái cái đấy. quả hình ngôi sao của em đây này Nhưng mà chưa thấy phòng ngôi sao Em lấy quả trứng lấy vẫn thấy Quả trứng cũng đầu lâu anh lấy rồi Có một quả kia mày lên đi rửa đi tắc cưng ơi Từ từ chờ hồi đèn pin đã nhé Từ từ đã Ui thì sao tim đập ngay nhé Ui nó đuổi kìa dạ Đẩy tôi Nó ngủ nó ngủ rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy vào trong chạy vào đèn pin xong rồi chạy ra ngoài chạy vào trong rồi chạy kiểu gì rồi đến khi thằng Kim nó vào thì lại chạy ra Ui, sợ ấm rồi Tắc cưng đâu nhặt đi Nước sạch hết rồi tí tính xong Nào nó này Anh em, anh em, anh em Anh em thôi đó Chạy, chạy, chạy, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài Anh em từ chạy từ từ để tôi với Anh em phải đi cùng nhau, cover thôi Đâu, không hướng được đi đi, ra tắt không rửa quả trứng đã ừ. đi, đi, ra đi anh em đâu rồi kim kim kim đập cái này nó đằng sau nó đằng sau nó sau cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu nguôi nguôi nguôi nguôi nguôi ừ, đi đi đi đi đi chạy tiếp rồi hết đèn pin hết đèn pin hết đèn pin đèn pin chạy đi để hồi ú anh bị dính độc của đấy thứ nó chờ hồi đèn pin đấy nha Ơ, ờ, một sợ. người đâu rồi? Đây, đây, đây Đây, đi theo cái đấy Ủa kìa, sao nước độc thế này Hồ bên kia, nước, hồ bên kia Hồ bên, bên, dưới, bên, dưới, bên, dưới, bên dưới, bên dưới Tắt đứng rửa đi, tắt đứng Dưới sạch mà Rửa đi Đấy cô người đó. rửa đi rửa Mất cái em là cái gì? Rửa các thấy Nhìn bên trái Nhìn bên trái khác, khác Cắt oh, cắt ở phòng phòng. Từ từ từ để giờ giờ giờ giờ nước nha, giờ nước giờ nước giờ nước. Ờ rửa rửa đi giờ đi từ từ lát nữa. Ừ, anh em để hồi đẹp pin đi. Rồi đấy. Rồi đấy, từ từ em 1 phần 3 cây này. Nhặt hết trứng đi. Đi tí sau. Tí tí. Còn trứng nào nữa đâu? Trứng ờ, nhặt. Mày quái lồn đấy đầy trứng đi. Nào đi đi đi cho anh. Đi trước không? anh nhờn với con này rồi được không kìa kìa kìa đúng anh em anh em bình tĩnh còn đó đâu đằng trước đằng sau em soi choáng con đã rồi chạy đấy anh em lên lên trên cầu cao này đi lên lên lên cột em nó đâu đó thấy không thấy rồi đi đi đi không thấy rồi thế thì đi đi xuống đây như thế này mà ờ, đây đây đi đi đi đi đi tắc cưng đừng đi nhanh nói nhá nói nhá thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Đưa ra đi Cầm không, không, không, góc ấy Rồi là bị bắt rồi Ê em cầm đồng cát mặt, đồng ờ, Được ừ, Nó ở, đồng cát ở góc ấy Ở, ở một cái góc Chỗ đường ra sân ạ Đây, đây, đây, đây, đây, đây Đây, đây, về đây, về đây đây đây đây đây đây, đi Đấy. Mà cứu đó à? Không. Cứ ấy đi thôi, sao mà cứu. Xong còn lấy máy kit, thằng tắc cưng phải bò ra mới cứu được chứ. Cứ bò ra đi. Nó nó đang bị đau cứu luôn này. đâu ấy, đâu ai à? Trên. Lấy packet nào, lấy packet đi. Nhà đâu, nhà đâu, nhà đâu, nhà đâu. Tập trung, tập trung, tập trung. Rồi em muốn nhảy nhanh. Đi đi lên lên lên lên tự hai. Nó đang đau thôi, không phải nó ra đâu. Tự hai đâu nhỉ? Đây đây đây tự hai. Có một con nhện đây này. Cố đi tao, cố đi, cố đi. Bỏ kia, bỏ kia, bỏ kia, canh canh canh canh canh bỏ kia, bỏ kia. Đi đi đi. Ờ, ấn vào mua à, một hai năm à, cái ấn vào chỗ tặng sau ấy có mà tí anh tao cứ cho biết hàng như thế được rồi anh tí ra bật ui nó ra nó ra nó ra kia kia kia kia kia có trứng đi thằng nào? không Đầu mắt quá Đầu mắt quá Cầm em cầm em cầm Tìm nước, nước, nước Đầu mắt quá <laughs> Bỏ ra đi nhá của anh tìm Tìm nước sạch nhá anh em đang xem tặng sao anh đấu lâu đấu lâu anh đấu lâu anh thấy nước sạch chưa anh về rửa đổ đổ này này tự đấy anh rửa nước sạch đi này anh này anh vứt ra này để, để anh đi đi đi lấy lại quả trứng vừa vứt ra sợ bị tha đi à? Ừ. Ô, nó tha mẹ đi rồi. Đây mà. Mẹ ơi, mét, mét đeo thấy đâu. Mẹ mét về đây, về đây, về đây. Mẹ đây. Mày không về chỗ bọn anh ấy, ở gần Không, bây em không biết chỗ bọn anh ở đâu đâu. Anh phải bảo phòng nào chứ. Đâu đây, kêu lùi đây, lùi đây. Tắt cơ cả. Cứu nó ra nhanh nhanh. Này, đi đi thôi anh. Đi dạ. Đường bên này nó ờ, ấy rồi. Không ấy được bằng ơi, phải bốn thằng mới được. Ba người như thế để anh được nó ngủ Đường bên này nó nó nó nó mắc nhẹ rồi. Không qua được. Ok Nó qua đây đây được à? Chụp được à? À bên này. À? Nhiều nhẹ lắm anh nhiều ơi. Xóa xóa xóa xóa xóa. Ờ đâu tay đâu. Đang bò sang, đang bò sang, đang bò sang. đứng yên đi, đứng yên đi. Cứ go go go go go go. Ui. Hết hết hết pin hết pin hết pin. Ok ok, đấy đấy cứu cứu. Ok. Anh ra ờ, ấy tắt cưng ra rồi. Quay, quay lại nhận nhặt trứng này. Trứng đây này nhưng mà trứng mấy kít. Mấy kít đó. Mấy kít không? Mấy kít trên tầng ấy. Đây đây đây tắt hương gửi lên đấy. Ê cứ đây. Em chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu nhận chiếu nhận đi. Mẹ dám lấy Ở yên, ở yên, đừng bò nữa, đừng bò nữa Tôi đi rồi Đó, kệ đó, kệ đó Đi anh em ra hồ nước nhặt lại trứng đi để ra hồ nước em nhặt lại từ ngôi sao của em kìa mọi người đâu rồi đấy nó có trứng nữa này có trứng vào đồ chơi này biết rồi vẫn ra đây đi anh để mấy kia đây nhá quá ui nó kìa được Xem nó định bò anh ạ. Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy ngược lại, chạy ngược lại. Hết mẹ ấy rồi, hết mẹ đến pin rồi. Ngược lại, ngược lại lên lên mẹ tầng 2 đi. Mẹ tầng 2 đi. lên tầng 2. Lên tầng parkour với bọn nó thôi. Đừng để nó theo tầng tầng để sang á. Ok, thằng nào bị cắn đấy. Chạy bắt cua với bọn nó thôi quả trứng đâu ấy, không quên nhận à Em có vẫn còn ngôi sao từ nãy giờ này cái cái nước kia rửa chứ không lấy bình nước chứ. có ngôi sao chắc ở phòng khác chứ chưa mở đâu cái quả đầu dê đéo ấy đâu ra cứ đi tìm tìm Ủa, nữa dưới này hết mấy medkit rồi à thanh kiếm này ấy rồi này ở trên tầng 2 có medkit để đánh room 8 này thằng nào room 8 có cây đấy namo namo em em đầu lâu đấy cái hình đầu lâu đấy nào cử nhận được đây, em đầu lâu đây ừ luôn đấy thắp luôn đi xong rồi xuống cứu béo thắp luôn xong sao mình cứu. sao mấy cái sao em thấy một có một cục cơ nhỉ pin này pin pin không pin béo cầm sẵn đèn pin thì ai cho à, cục pin ấy cứu béo đi xuống cứu béo comment kit đây dạ, Nhịn ngay đây nhá ừ. Thằng bị bắt rồi à? Em em em em. Nó bò ngang vào à Đang soi hai con kia Ngôi sao ở đâu ấy nhở? Em mở không cần hết mẹ Ở đầu dê này, đầu dê này Ui đầu dê này Đau mắt quá Đầu dê dê ở dưới rồi Đầu dê lấy để ở dưới rồi Hai xuống dưới lấy đi cái đầu dây ở tầng hai nhá ngôi sao nữa đợi em tách bò ra không tìm hình ngôi sao nữa anh bò ra thì cũng phải lên tầng hai mà có mấy kít dưới hết mấy kít rồi số một tìm, tìm lại cái đầu dây đây đi đi đi đầu dây hình như ở trong nhà vệ sinh sao ấy thằng anh chưa bò ra à Bỏ ra rồi, nhưng mà đang tìm đường lên tầng 2 Rồi, Xong Sao rồi, sao rồi Tôi để lấy make it nó luôn không đừng gắt ở đâu đấy Sao còn bị đế đấy nhỉ? ai thật đấy, con chó Đây, đây, đây, make it bên này, bên này anh ơi Đâu, đâu Đây Tao đang ở cạnh mày đấy Đấy, đâu? đi theo em Đây rồi Xấu Cứu đi, cứu, cứu thôi nếu đi phải mấy con kia ra như nó chẳng bế một phát Ê, chỗ em có medkit luôn nha ra đây cứu là được luôn đấy nhớ ở đâu rồi tầng 2 rồi tầng 2 rồi cái đầu dây xong rồi lên chỗ này được đấy alo Ê. anh em thấy không Ui, lắm nhẹ đấy gì vậy cái này chơi nốt đêm nay mai không chơi được rồi đi này phải lấy pin rồi Chí, chí, chí, chí đi phanh thôi Này có trứng này, này có trứng này ok em, ngao em, bị... em, em, em. ngao bị con con nhện cắn chết đấy đi về thằng ta cứ bị con nhện cắn chết không đang soi nhện đâu? bé là con nhện to lại đến hay thật đang đang đeo được chiến thuật này đeo được rồi con nhện bé cắn chết bây giờ không có mấy cái có mấy cái không mấy đấy ở yên đấy yên đấy đây để anh cứu ta béo béo béo soi nhẹ nổi anh đằng sau dạ ờ lỗ này đi vòng vòng này lên soi đi đằng sau này rồi để anh lấy lại quả trứng anh vừa vứt đây vậy sao nó ra nhanh thế nhỉ đéo ra nữa đâu mày đã chết rồi đéo ra nữa đâu anh ạ kìa nó kia nó kia cover, Đây, để em cover cho. Em cover cho. Em chỉ sửa tầng 1 này. Nó chạy nhanh quá, nó chưa speed rồi anh ơi. Nó vẫn trong phòng này, nó chui vào lỗ nhá, nó chui vào lỗ rồi. À, à, nó speed rồi. Lỗ kia kìa. Đây, có mét này, có mét, có mét, chỗ em có mét. Ok, ok, để anh lên đã. Đó đi cover ở What? Sao có hai thằng? Được một thằng áo đấy. em luôn rồi. Ui. Từ từ, từ đi, đi cứu đi cứu thằng Thanh đi. Đây là để nhìn lét xem nào. Cái lỗ ngay đây ạ. Hay rồi. Ờ, cứu cứu cứu cứu nó ra. Vậy em nghĩ phá đảo rồi anh ạ. Ừ. Anh em gì khăn được rồi. Bên mét bên này, mét bên này. Có mét đâu. Tầm một có mét đoạn này nhá. Kìa, ờ, sao không lấy được? Em nghĩ mình phá đảo đấy. Nó ờ, lại bị cắn rồi đấy phải mẹ nhà trai nước sửa cứ không nói được ta cứ không nói được câu gì nữa <laughs> Ôi, thằng nào thằng nào bị lốc nữa ơ à, đây quả trứng đầu dê đây rồi trứng đầu dê đây rồi tầng hai tầng hai tầng hai tầng hai đi đi tầng hai tầng hai ui nó nó quay quay quay quay quay tầng hai luôn nhá lại lên tầng hai lên tầng hai lên lên lên lên lên lên lên lên ở đâu đâu đâu đâu nhầm đường rồi nhầm đường rồi nhầm đường rồi dân cái đường tao đang chạy quá ui bịt bè anh bị bé rồi anh bị bế rồi thế thế hai luôn luôn đi rồi bịt mẹ bọn này chạy ngược đường <laughs> mẹ mà bảo chạy ngược đường lại là lên tầng hai rồi đéo chạy đây đây đây đây từ hồi cho đến hồi hồi đến pin á đứng đây đây đây đây đấy tao đến đâu rồi ra đi ra đi cửa anh hiệp mét à có mét chưa có mét chưa à đây đây đây có đây đằng sau có điện đấy ui vứt vứt vứt vứt đá ra đuổi chạy đi chạy đi chạy đi anh thấy mét đây nhưng mà để biết đường vào đâu ấy thế mấy lần đấy nha không thấy đường vào đấy đường vào bên này bên này bên này à, nhà bên, bên kia bên cạnh lá ra bắt luôn đấy à bị đang bị bế đấy em em đi đi đi đi kìa nó ra đâu nhỉ lâu rồi đấy đấu thao số cứu đi không tin đâu đủ người cứu đâu thế đi không cứu đã thế tin rồi cứu đã Mercury nó đang mải bế thằng tắc hưng à Ôi, ở yên tay bò lên tầng hai cũng được Đây, đây, đâu, đây, em đây. xuống rồi, mét kia đâu? đâu Cái mét ở trong là này, đây này, nhưng mà đéo biết đường vào Đây, đây, đây Tầng hai đi Đâu anh, đâu anh, đâu anh Cái nhà đây đéo biết đường vào Kiểu đây, nó tối quá, lên tầng hai đi Bắt hết rồi à? À, bị bắt rồi tầng hai chỗ nào ấy em sắp đi đến chưa Thế lại nó thành bế rồi Ồ lối thằng bị bế đi rồi ừ, địt mẹ chơi cái bộ AC mà còn thế đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu hay á ok á thấy mà thấy mà anh nhỉ cái lỗ ngay đây đấy đâu thấy đâu rồi thấy đâu rồi em ạ thôi đi fan game đi anh nha cho thế đủ rồi pha đầu pha đầu pha đầu ok à đây đây đây mấy đây mấy đây trước mặt anh đi trước mặt đây béo ấy và đào ấy anh ơi đây thấy rồi thấy rồi cái này cuộc chiến không hồi kết rồi hai cái mét luôn phải không không biết em đéo ra nữa sợ quay gặp bìu biết biết ngoài chỗ em có hai con nhện con nhé chó nhau đấy béo rồi béo ấy ui đồng nhện lắm béo rồi thấy mét ông thấy mét ông ui em ơi nó nó nó nó đâu nhỉ chúng ta chơi được bao nhiêu lâu rồi nó đuổi béo rồi không sao thôi nếu không. mà anh em đừng anh ai cứu em nữa bây giờ là mẹ đi rửa hết trứng ừ, rửa hết trứng trước xong rồi để rồi, kệ kệ bọn nó từng cái ừ kệ bọn ờ. nhện con nó cắp đi cũng được nó cũng không bị bẩn lại một vòng quanh nhà luôn á ra ừ. lại đi bế hết bách kít rồi rửa hết trứng đi thôi pha đào rồi anh ạ căng thẳng quá Alo Mẹ Bây giờ chơi phải chơi rửa hết trứng cơ Ôi phá đảo anh ạ Căng thẳng quá Phá đảo chưa Team này vào chơi game hôm qua à Vào phá đảo game hôm qua đây bà anh chơi game hôm qua nhá game này căng thẳng quá <laughs> holy fuck